Người đã tắt trên bờ môi hôm nào hoàng hôn đã tắt trong đôi mắt em trao vì tình ta lỡ một thời lạnh lùng như gió ngang trời rừng lặng nghe những tiếng mưa rơi chỉ là không thể đi cùng nhau nữa rồi mà nghe tan vỡ là em không giữ được người để tình dễ lối đâu ngờ giờ chuyện gì đến cũng đến chúng ta chẳng thể có nhau yêu thêm chỉ khiến tim đau trái ngang tình ai em đã thuộc về ai hai trái tim ta dừng lại một nhịp thôn thương chúng ta ngày ấy qua rồi duyên mình chỉ đến đây thôi để lại một nỗi buồn để lại một quá ngày trôi yên á tim mình như thật lại này anh có thấy giọt sâu trong đáy mắt là đôi tay ấm quen thuộc mà em chưa thể quên được người từng là chưa nhớ đến cũng đến chúng ta chẳng thể có nhau yêu thêm chỉ khi tự hào mòn để chẳng ai phải cô đơn em về hạnh phúc khác anh về tình rõ ràng mỉm cười dù cho nơi đây tim đau ta ngày ấy qua rồi duyên mình chỉ đến đây thôi để lại một nỗi buồn để lại một quá khứ you